ăn bán ứ Xin chào mọi người, tôi tên là Kazu của nhóm Lamo Wish Hôm nay tới được bảo tàng bán ứ bán ứ bán ứ là gì? Nghe nói khi đám nhỏ mọi người ăn bán ứ Còn tôi toàn chức tham gia đám nhỏ là đầu Joseph John Không <laughs> だからガオさんモチごめんガガオジえらガオねガオねえガオね何何哦，分别分别高。 好了，可碟醬牛奶，板板奶。え？哦。thịt heo và bắp mí bắp cái bắp Đúng không? Không biết Kazu và Shinsuke là người nhập nên chắc chắn không biết về bản ngữ <coughs> nên giới thiệu giới thiệu bản ngữ của chúng tôi là bổ nghĩa thì chúng tôi còn biết về bằng nước một cây bao nhiêu tiền không biết các bạn ơi cho tôi biết đó kêu đồ thời tiết ẩm ướt ờ, ngon ngon dễ không bạn uống này dễ không rồi tôi tiếc. này. chắc là bắp bắp bắp ô hết rồi wow ừ. sự tất là ngon à. Ờ. một canh nữa cho tôi hết rồi ai ôi ai ôi ai ôi là món cho tôi bằng ướt nữa <laughs> mọi người ơi là món cho tôi giới thiệu đặc trưng của các bạn sau đó tôi ăn thử và giới thiệu cảm thấy của mình nên nếu có thì xin mời biết comment cùng nhé bye bye